chân đã mòn trần nghe mùa thu ba chứ trời không còn ai xưa mê mông đời mình nói đau vô lắm trên tuổi thơ ô vang hoàng mãi vô về bàn tay nào đưa cho tình càng thêm say in ma cho em còn nỗi trên môi lời nào gian dối cũng xin qua rồi để lỡ người sau khi ta cần nhau còn nuôi chuột em vui ngày đầu cho trời mai coi thăm tệ nhau biết ai bộ về bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng kim non thì thầm cho tình càng thêm say in ha dù còn nuôi trên môi lời nào gian dối cũng xin qua rồi để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chuốt im vui ngày đầu cho mình mai gọi thăm tên nhau để lỡ ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chuốt em vui Come.